vô kèo vô kèo không ngon này có lưu động nè để lọc mình nghĩ khu giải trí đồ chơi mà làm kim biết mình đá tay luôn cái đi câu bằng uh, ờ, mồi thuốc nha qua qua thuốc này nhảy lên để xuống là giật thôi như thức ăn mà nhưng mà nó có ờ, cái mùi nó trộn mùi ờ, cứ như mùi thuốc mùi kinh ờ, lắm để xuống là nó nhử mùi con cá là đây đây đây đây, đây. đây. Ooh. Mua mạng Cứng tài chân One ass Được không? Mang một tay mới được Chứ... Ờ, không phải nhỏ đâu, bàn tay mà Đừng học cho tôi là mình khoe với anh em cái ờ, cái bùi bắp bùi bắp nó lâu ờ, lâu ngày cả năm rồi mình cái ruộng bự lắm nó nuôi nuôi lâu cũng lẳng vậy lẳng vô cũng có cái đẻ ra ngoài để xuống nhà nói chung là lễ lọc mà cũng không đi chơi câu à, giải trí thôi ừ. ừ. cây lắm con này nhỏ con này à, cũng được nói chung vào đây là cái bộ bàn dịch thì nghe à, chúng tài cho một tầm thường này mà kho mà kho tổ hoặc là nấu canh chua ha ừ. cà phê còn nữa nè còn nữa nè hãy xuống tầm à, phút hai phút là đây là ừ. cây luôn dù mẹ không Còn một cây Đánh. sĩ nào con cá này cũng uh, ờ, tại mình nước mình nước uh, ờ, tốt không uh, ăn thì bằng một hàm nhưng cái mồi ờ, thuốc này là câu nhảy mồi này đặt trên mạng thôi nói như cục thức ăn mà, mà không biết nó mồi nhét cái gì mà nó có mấy chất kích thích lại mấy cá lại hãy xuống mà đớt thôi chứ uh, ờ, câu mấy mồi khác thì cũng uh, khó ăn đó lắm hầm rộng cá thì nhiều các bạn nói chung toàn của bạn không à chứ không có cá con nhỏ đâu tại vì ờ, bò này cũng bự bự thì cá nhỏ đâu ăn được mình tiễn toàn cá lớn không thấy hàm cậu được ờ, cứng tay được rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi ừ. chụp luôn con này nặng tay à đấy một cá câu gì nó mới ham chứ Đấy không cua này cũng đông đàng hoàng nha chứ không phải uh, ờ, nuôi đâu đồng đàng hoàng như là lẹ thấy không xuống vô nữa nè vô nữa nè đó, đó, đó kéo kéo vào đó. Đó. Anh lẹ đúng không bốn ngón ba ngón cho lên á mỗi khi mang bao tay vô không, mang bao tay người dám bắt nó nạt cá này nạt kinh lắm cầm giáp bằng tay mà đẹp phát mà máu me tụi đua rồi ao sao gì này nướng cũng được nướng cũng phê lắm à cái này nướng thì ờ, cái mình uh, cạo đó ha chấm uh, mắm me à. làm thêm xì gù kiếm mấy bạn hiền thôi chứ Đại gai Như chưa, đây là cả dòng vô vô vô Ui, ui Ui Ow Con này to à Đây Đây Giờ sọc bên chỉ đây Lột phê Một cá gì mới câu chứ Bỏ đã xây ồ nồi lửa này cũng bén ngon ngon lành ngon lành chụp hình bóp cho bút tiếp một bé này kiếm bằng hiện mới được bóp về cá này chắc tầm cũng ờ, sáu bảy con những tí à ngon lành rồi, rồi. đã tài một cái gì để mình ham chứ u có trứng luôn nè con này lâu trứng luôn nè trứng luôn rồi cái nẹt lắm, này mè không nhưng à. mà không có bao tay là nó nẹt là gác hết máu mè, không mà thuốc này thì dễ móc nhưng móc rồi nhẹ tay thôi móc mạnh quá nó nó cả hết à. nhưng mà nó cũng cám rồi trộn thức ăn thì nó có cái mùi à, như vụ thuốc vậy đó xuống nhạy cái câu này là ngọn chỗ thôi không cần phải đi nhiều ngọn chỗ một cái giật thôi tại vì ờ, nó có mùi nó sẽ dụ con cá lại dụ ờ, cá bu lên đây là con này nặng à con này nặng à cứng tay luôn à. Ờ. Và trong nãy giờ con này là mập nhất đó ồ oh, này nè Bộ này mập nhất Lái là luôn Quá đã uh, uh. Chicago Đồng ngang, đồng đàng hoàng Mẹ luôn Con này mập bự nhất Con này tầm khoảng hai trăm mấy gram này nằm còn tí nằm còn hơn tí chiều nay ngồi bé, Ôi. còn gì bằng đó cục gì mà nãy giờ không nhát nãy giờ ngon chỗ không đó ngọn chỗ quay tới quay lui luôn, dịch nãy giờ rồi vậy mà không nhát cá luôn mồi này mồi bán mồi kích thích kích thích nó cái cá nó hàm ăn nhé ở lâu rồi lâu rồi lâu rồi con ừ ừ ừ ta rồi ta rồi dành kè luôn dành kè luôn hay hai một một cái còn gì chứ giờ hiếm lắm à cá cái gô mà rau cá mà vẫn gô mà được hiếm lắm nó dễ đâu tự nhiên bị còn đó tự nhiên còn cho cái vô mấy đường chàm thôi đường chàm khó câu nó bảo tồn trơn này là oh. giật đã một cái cái này giật đã tài phê dịch cứng người chân, đó chuyện này là sai mồi còn chỗ nãy giờ quá trời dịch Ừ. tới sâu chuẩn bị tới sâu hết chiều nay ăn lễ lớn luôn lễ hai tháng chín với các cụ độc, của mẹ bè kỹ đâu đó. này cái bụng bự để hết người để hết ao cả năm mà nuôi ốc ờ, mà đẻ cả năm rồi cá lên gồ thì nhiều cũng lên môi trường tốt đẻ nhiều này đẻ tự đẻ là tự nhiên thôi chứ uh, nuôi ao thì nào cũng vậy nuôi nuôi lâu năm nó sẽ xuất hiện con cá có cá lóc nữa lóc cá gô nhưng mà ốc thì nó lớn rồi nên nó cũng không có ăn được còn cái ốc con là nó lẫm hết con mấy cái gô này ham lắm à gô gốc làm hết này rồi giờ ờ, hơn ký rồi vừa làm tầm hai ký rồi người nhận tạm thời không liên lạc hai ký là ngon Ồ, không lỗ. con này nút ngửi sầu đi cây cây đi mình lên à, đứng Đó. cục đại mua mạng hơn chúng mua shopee hoặc là tiki thức ăn mình cũng bán đầy thức ăn này à, không phải là riêng câu cá gô không câu cá trắng rồi luôn câu đủ thứ cá nhưng ở đây cá gô nó nhiều Gu nhiều nên để dính toàn cái gô không? Rồi rồi rồi rồi mày cái số nữa số mày tặng lễ hai tháng chín rồi không buồn gì không à thường dễ gì này mà kiếm ngoài chợ cũng có đâu trong ao thôi <laughs> đi chợ làm gì có chợ cũng phải bán cá mà lô bự như thế này nếu mà cái đầu vuông nuôi cũng được ai, ngoài đây mày nhỏ nhỏ nhỏ kéo dưới được chứ mày được nhôm nhất sọc không thịt nhưng cái thịt mới dữ bây giờ mình nhắc đợi, đợi, đợi. mày mày mày u đá giật đá cứ tài giật mày cũng hơn hai ký rồi đó đây là họ góp như cái gầu xong luôn hơn hai ký này đủ mồi rồi ok rồi thấy không mày không 말하면 아이 야 그래도 저기 문두워 này về tôi và đã thôi này cũng uh, giờ câu cũng mấy tiếng cũng mấy hai tiếng đi đây được rồi đi đây là chiều đúng ngồi uh, ờ, ăn lễ rồi tôi cũng ờ, kết thúc video ở đây nha cảm ơn ờ, bà con nha đây là chiều ờ, sai mồi bóc phê dẫn ra câu lễ ra câu chơi thôi nhưng mà dữ thiệt giật mình cứng tay hết mình chứ mệt không đó đã chào bà con nha